Kính chào bà con Sau đây là bản tin cập nhật giá cả thị trường ngày 31 tháng 1 đối với các mặt hàng hồ tiêu, cà phê, lúa gạo và heo hơi Trước tiên là cập nhật tình hình giá tiêu Hôm nay ngày 31 tháng 1 tại Bà Rịa Vũng Tàu giá là 58.000 đồng trên kg Tại Bình Phước, Đồng Nai giá là 57.500 đồng trên kg Gia Lai 55.500 đồng trên kg Đắk Lắk Đắk Nông là 56.500 đồng trên kg Tiếp theo là giá cà phê hôm nay tương đối ổn định Giá cà phê nhân xô tại Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà Giá là từ 42.100 đồng đến 42.200 đồng trên kg Còn lại ở các tỉnh như Con Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai giá là 42.800 đồng trên kg tiếp theo là cập nhật à, giá lúa gạo hôm nay ngày 31 tháng 1 tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang sau kỳ nghỉ Tết giá gạo xuất khẩu tăng 10 đô la trên 1 tấn giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ngày 31 tháng 1 đi ngang cụ thể tại An Giang lúa OM 18 giá là 6.800 đồng đến 6.900 đồng trên kg. OM 5451 giá 6.800 đồng đến 7.000 đồng trên kg. Đại thơm 8 giá 7.000 đồng đến 7.300 đồng trên kg. Nàng hoa chính giá 6.900 đồng đến 7.200 đồng trên kg. Nếp khô Long An 9.000 đến 9.200 đồng trên kg. Nếp khô An Giang giá 8.400 đồng đến 8.600 đồng trên kg. Lúa nhập giá 7.800 đồng đến 7.900 đồng trên kg lúa IR504 giá là 6.200 đồng đến 6.300 đồng trên kg nàng hoa chính giá 6.600 đồng đến 6.800 đồng trên kg lúa IR504 khô giá là 6.500 đồng nếp tươi An Giang giá là 7.000 đến 7.200 đồng trên kg nếp tươi Long An giá 7.850 đồng đến 8.000 đồng trên kg giá lúa nguyên liệu nội địa tăng là bình quân là 150 đồng đến 200 đồng trên kg Lô em đã giá thương lái mua tại ruộng ở mức là 6.800 đồng đến 7.000 đồng trên kg. Đại thơm giá là 7.000 đến 7.300 đồng trên kg. Nàng hoa giá 6.900 đồng đến 7.200 đồng. Lúa Nhật 7.800 đồng đến 7.900 đồng. IR504 giá 6.200 đồng đến 6.300 đồng trên kg. Mặt hàng gạo nguyên liệu giá ổn định hiện ở mức là 9.300 đồng đến 9.400 đồng trên kg gạo thành phẩm 10.000 đồng đến 10.100 đồng trên kg giá tấm là ở mức là 9.300 đồng trên kg cám khô ở mức 8.100 đồng đến 8.200 đồng trên kg tại chợ lẻ giá gạo thơm 11.500 đồng đến 12.500 đồng trên kg gạo thơm jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg gạo sóc thường 14.000 đồng nếp ruột 14.000 đồng đến 15.000 đồng gạo nàng ngang 20.000 đồng gạo thơm thái hạt dài 18.000 đồng đến 19.000 đồng hương lài 19.000 đồng trắng thông dụng 14.000 đồng, nàng hoa 17.500 đồng, sóc thái 18.000 đồng, thơm Đài Loan 20.000 đồng, gạo Nhật 20.000 đồng, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh tăng sau Tết. Giá gạo à, tăng 10 à, đô la trên một tấn, cụ thể gạo 5% tấm đang ở mức là 470 đô la trên một tấn so với mức là 458 cho đến 460 đô la trên tấn trước đó. Gạo 25% tấm duy trì ở mức là 438 đô la trên tấn. Thị trường gạo xuất khẩu và nội địa sôi động sau kiện di tích. Trên đây là giá lúa gạo. Sau tiếp theo là giá heo hơi hôm nay 31 tháng 1 đi ngang tại khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và tăng giảm trong phạm vi rất hẹp tại khu vực miền Nam. Cụ thể miền Bắc giá heo dao động trong khoảng là 51.000 đồng đến 53.000 đồng trên kg. Mức thấp nhất là 51.000 đồng trên kg ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai và mức 53.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình. Các thịnh tỉnh thành còn lại giao dịch ở mức 52.000 đồng trên kg. Còn tại ờ, khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 51.000 đồng đến 54.000 đồng trên kg. Trong đó thì Lâm Đồng, Bình Thuận giá cao nhất là 54.000 đồng trên kg. Tiếp theo là giá 53.000 đồng trên kg ghi nhận tại Nghệ An, Quảng Nam. Tại Đắk Lắk, giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng trên kg. Các tỉnh thành còn lại là giá 52.000 đồng trên kg. Ở miền Nam thì giá cũng dao động trong khoảng 51.000 đồng đến 54.000 đồng trên kg. Cụ thể ở Trà Vinh và Bến Tre giá là 52.000 đồng. Sóc Trăng 52.000 đồng. Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, An Giang, Hậu Giang và Tiền Giang cũng 52.000 đồng. Các địa phương khác là ví dụ như ở Cà Mau là cao nhất là 54.000 đồng. Kiên Giang thấp nhất là 51.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại giao dịch ở mức là 53.000 đồng trên kg. Ai đấy? Ừ, trên đây là giá lúa gạo à, heo hơi, giá hầu tiêu và giá cà phê hôm nay ngày 31 tháng 1 cập nhật cho bà con theo dõi mà con nào có ý kiến gì để trong phần bình luận và con có thích thì bấm like share Và nào bà con nào chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký để nhận được cái uh, à, vì thông báo mới nhất uh, về những cái video mới nhất uh, bản tin giá cả thị trường cập nhật cho bà con tham khảo nha chào bà con chúc bà con mua may bán đắt uh, phát tài phúc lộc và nhiều sức khỏe tạm biệt bà con